công trình cực khủng của thế giới bị Trung Quốc đạo nhái một cách trắng trợn. Trung Quốc là đất nước nổi tiếng, được mệnh danh là thiên đường của hàng nhái, nơi mà tất cả mọi thứ có thể được làm giả với đủ thứ hạng về chất lượng. Không chỉ dừng lại ở hàng hóa, thậm chí nhiều công trình nổi tiếng thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa cũng không tránh được việc bị Trung Quốc copy, dù là cả một đô thị hoa lệ cho đến Nhà Trắng hay thậm chí là kiệt tác của Việt Nam cũng có thể được đạo nhái một cách nhanh chóng, khiến cho cả thế giới phản ánh kịch liệt và rất phẫn nộ. Vậy thì, đó là những công trình như thế nào? Chúng đã bị đạo nhái trắng trợn ra sao? Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Thứ nhất, Kinh đô Paris của nước Pháp có thể nói, trình độ sao chép của Trung Quốc đã đạt đến thượng thừa, khi ngay cả một thị trấn mà họ cũng lấy luôn nguyên mẫu để khỏi phải sáng tác, nghĩ nhiều cho mệt đầu. Trong đó có thị trấn Tian Tianducheng, Hàng Châu, Chiết Giang bị coi là kinh đô Paris nhái giữa lòng Trung Quốc vì bị xào nấu, đạo nhái ý tưởng trắng trợn cả một thị trấn được xây dựng để tái hiện kinh đô Paris hoa lệ của nước Pháp với đầy đủ hẳn một tháp Eiffel nhái cao 108 mét, bằng 1 phần 3 so với bản chính và kết cấu giống hệt với tháp xịn ở nước Pháp về mặt hình thức, khiến nhiều người lầm tưởng rằng tháp Eiffel của Paris lại có thêm một người anh em sinh đôi trên đời. Thậm chí các chung cư, các nhà hàng, vườn cây cảnh hay là các bức tượng, đài phun nước, vân vân và mây mây đều được làm không kém gì hàng real. Không hiểu liêm sỉ để đâu, đạo thì đạo vừa vừa phai phải thôi còn đỡ. Đây ôm hết về làm lại luôn thì thôi bó tay chấm com thật sự. Tiếp theo là một công trình của nước Anh bị Trung Quốc đạo nhái không thương tiếc. Thứ hai, cầu tháp London. Cầu tháp London, biểu tượng nổi tiếng bên dòng sông Thames nước Anh, cũng đáng lòng khi trở thành công trình tiếp theo bị đạo nhái ở Trung Quốc, mang tên cầu tháp Tô Châu. Cầu tháp London được thiết kế trên một cây cầu dài 244m với hai ngọn tháp cao 65m. Nhịp cầu chính dài 61m nằm giữa hai tòa tháp. Tuy nhiên, so với bản gốc thì thay vì chỉ có hai tòa tháp thì cầu Tô Châu ở Trung Quốc trời trội hẳn thành 4 tòa tháp rộng 45,9m, bao gồm các làn đường cao tốc, chạy chậm và vỉa hè. Thay vì bắc qua sông, Tower Bridge phiên bản Trung Quốc được xây dựng trên một con đường. Bên trong cầu là một quán cà phê phục vụ theo kiểu Anh truyền thống. Tổng chi phí cho cầu tháp London nhái của nước này ước tính lên tới 11,44 triệu đô, tức là khoảng 263 tỷ đồng. Mặc dù công trình này rất thu hút khách du lịch, song nhiều người dân bản địa cho biết họ cảm thấy rất xấu hổ với công trình này vì cho là bị ăn cắp bản quyền và làm mất đi giá trị lịch sử vốn có của Tô Châu. Nhưng nhiều người còn khen hàng pha ke này có khi còn nguy nga hơn cả phiên bản gốc. Các bạn thấy sao về công trình này? Và tiếp theo là một công trình được đạo nhái cực kỳ giống với công trình của Việt Nam. Thứ ba, cầu vàng Đà Nẵng. Có ai đã đi Bà Nà Hưu ở Đà Nẵng hay chưa? Nhắc tới cầu vàng ở Bà Nà Hills Đà Nẵng thì đây chắc hẳn là địa điểm check-in hot nhất nhì đối với các tín đồ du lịch khi đến thăm miền Trung Việt Nam. Không chỉ tạo nên cơn sốt trong nước, chiếc cầu với thiết kế độc đáo này còn gây ấn tượng cực mạnh đối với bạn bè quốc tế những tưởng vẻ đẹp của cầu vàng là độc nhất vô nhị, thì chẳng bao lâu sau, Trung Quốc đã mọc lên một cây cầu khác có vẻ ngoài tương đồng, khiến dân mạng không khỏi so sánh. Đó là cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ, được khánh thành vào ngày 17 tháng 8 ở khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà, thuộc Vu Khê, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Cây cầu này cũng ngay lập tức nhận được kỷ lục Guinness cho thiết kế điều khắc tạo hình bàn tay Phật lớn nhất trên thế giới. Cây cầu dài 99 mét, điểm nổi bật nhất là bàn tay thần có chiều cao 19 mét. Ước tính tổng chi phí xây dựng công trình này vào khoảng 16 triệu tệ, tức là tương đương 52,8 tỷ đồng. Nhìn có vẻ khác là bàn tay ở Đà Nẵng thì xòe ra, còn Trung Quốc thì bàn tay trụng lại như bốc sen. Dù vậy, ai nhìn vào cũng đều thấy có một sự đạo nhái ý tưởng không hề nhẹ. Tuy không hẳn là sao y 100%, nhưng ý tưởng rõ ràng là lấy cắp trắng trợn rồi còn gì. Tiếp theo, dinh thự của Tổng thống Mỹ cũng bị đạo nhái trắng trợn không kém. Thứ tư, Nhà Trắng Nhắc tới Nhà Trắng, hầu hết ai cũng biết đó là một dinh thự dành riêng cho Tổng thống Mỹ với đặc trưng là một màu trắng tinh khôi. Ấy vậy mà một khu nhà vệ sinh ở Trung Quốc được xây dựng với hình dáng kết hợp giữa kiến trúc Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Mỹ, có tổng diện tích 418m2 tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, dành cho 4.000 công nhân của công ty rượu, khiến ai cũng phải cảm thấy ngán ngẩm. Bên cạnh đó, người ta cũng thấy một tòa nhà bỏ hoang giống hệt với Nhà Trắng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng từng được Trung Quốc thẳng tay đạo không thương tiếc. Không hiểu Trung Quốc nghĩ gì mà đến dinh thự Tổng thống Mỹ còn nhái để làm nhà vệ sinh với nhà hoàng thì quả là độc lạ Bình Dương. Tiếp theo là cả một khu đô thị nổi tiếng cũng bị làm nhái như thật luôn. Vị trí thứ năm, khu đô thị Hostad. Những công trình lẻ của Trung Quốc lấy về tự nhiên như ruồi thì không phải là hiếm, nhưng đưa cả một ngôi làng về nước thế này thì đúng là hạn hán lời luôn. Các bạn biết không, thị trấn Hallstatt thị trấn 7.000 năm tuổi bên bờ hồ ở nước Áo, nơi UNESCO công nhận là di sản thế giới, vốn được coi là một trong những địa danh quyến rũ nhất của nước Áo. Một thị trấn nên thờ nằm dưới chân dãy núi Alps với những con đường hẹp lát đá cuội quanh co thờ mộng. Những ngôi nhà sơn màu vàng và tháp chuông nhà thờ cổ kính được bao quanh là hồ nước như tráng gương, đẹp như trong cổ tích. Và đương nhiên, vẻ đẹp này không thoát khỏi tầm ngắm copy của Trung Quốc. Được biết, Horstat phiên bản fake khởi công vào năm 2012 tại huyện Bò Lầu, tỉnh Quảng Đông. Những nét kiến trúc đặc trưng của Horstat xịn như là nhà thờ, tháp chuông và quảng trường đều được bê nguyên về Quảng Đông. Được biết, dự án Horstat mô phỏng Trung Quốc tiêu tốn tới gần 1 tỷ đô và cũng không thua kém gì hàng thật luôn. Đúng là trình độ sao chép đỉnh thực sự. Tiếp theo là đất nước Hy Lạp cũng cùng chung số phận bị sao chép Thứ sáu, đền Parthenon, thờ thần Athena ở Hy Lạp. Đền Parthenon, thờ thần Athena được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại và đã được ca ngợi như thành tựu của kiến trúc Hy Lạp, được cả thế giới biết đến. Phiên bản đạo nhái cũng từng xuất hiện ở Trung Quốc với kích thước như thật, được đặt tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Đúng là để phát triển ngành du lịch thì Trung Quốc không ngại trổ tài ngay tại sao chép thần sầu của mình. Nhưng chưa hết, tiếp theo là một phiên bản nhái khá hài hước tại Trung Quốc. Thứ bảy, bức tượng tình nhân Flying Kiss. Flying Kiss là một bức tượng được cho ra mắt ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc với ý tưởng là kiến trúc vô cùng độc đáo. Nhiều ý kiến đều cho rằng bức tượng này là phiên bản đạo nhái, có cải tiến từ tác phẩm điêu khắc Ali và Nino. Bức tượng tình nhân biết đi cực kỳ nổi tiếng, đặt tại một bãi biển ở thành phố Batumi, Georgia. Công trình Flying Kiss ở Trung Quốc bao gồm hai bức tượng mô phỏng cho một cặp nam nữ tiến lại gần nhau và kề sát môi như đang hôn nhau. Bên trên hai cánh tay đang dơ cao được lắp đặt tại chỗ ngồi cho du khách. Không chỉ bị tố đạo nhái, tác phẩm còn bị chê xối xả vì trông chẳng khác nào hai người đàn ông đang hôn nhau. Theo đó thì người phụ nữ được thiết kế với bộ váy màu đỏ, gương mặt còn lại thì quá cứng cáp, thiếu những đường nét tự nhiên của người phụ nữ, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là một người đàn ông mặc váy. Trong khi đó, người đàn ông lại có nét nữ tính hơn nhiều. Bỏ qua tính độc đáo của nó thì các bạn nghĩ sao về hai bức tượng bất nam bất nữ này? Tiếp theo là một tòa tháp nổi tiếng của Ý cũng cùng dùng số phận. Thứ 8. Tháp nghiêng Pisa Tháp nghiêng Pisa là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của nước Ý, được xây dựng từ thời Trung Cổ. Nét độc đáo của tòa tháp là có độ nghiêng 5,5 độ bất đắc dĩ như thách thức với thời gian và các biến cố lịch sử. Và không ngoài lệ, tháp nghiêng Pisa của Italia cũng trở thành một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới bị Trung Quốc đạo nhái. Theo ghi nhận, một tòa tháp cổ có từ đời nhà Minh ở nước này hiện nay đã bị nghiêng như tòa tháp nghiêng Pisa nổi tiếng ở Italia, gây đe dọa to lớn cho một trường học ở gần đó. Được biết, giới chức trách địa phương đã dựng làm một khung thép để giữ nguyên độ nghiêng của ngôi đền, vốn phủ bóng một khoảng khá rộng xuống sân tập của một ngôi trường gần đó. Ban quản lý ngôi trường đã bày tỏ lo ngại rằng những trận mưa to hoặc gió lớn có thể làm ngôi đền nghiêng hơn, thậm chí là dẫn tới đổ sập. Thật sự đúng là copy nhưng không bao giờ nghĩ tới hậu quả mà, bó tay thật sự luôn. Và tiếp theo là một công trình nổi tiếng ở Úc cũng được đem về làm cảnh tại Trung Quốc, nhưng có vẻ là hơi lỗi. Thứ 9, nhà hát Opera House Nhà hát Opera Sydney và cầu cảng Sydney là biểu tượng văn hóa và kiến trúc của Australia, cũng trở thành mục tiêu bị làm nhái. Được biết, nhà hát Opera House nhái này được xây dựng tại Bắc Kinh Tuy nhiên, so với bản gốc thì người anh em này của nhà hát Opera House trông có vẻ giống như một tượng đài hơn và trông nó không được lung linh cho lắm. Vì sự kém chất lượng của nó nên nhận được không ít lời chỉ trích từ rất nhiều người. Và không chỉ có thế, còn hàng loạt các phiên bản nhái nổi tiếng thế giới cũng đã bị Trung Quốc lấy về gần hết. Thứ 10. Hàng loạt công trình khủng nhất Ngoài những công trình đẳng cấp vừa kể trên, có lẽ là chưa đủ để nói hết được tài năng đạo nhái số 1 của Trung Quốc. Và đây là hàng loạt các công trình pha kè gây phẫn nộ dư luận. Đó là bản sao kiến trúc nổi tiếng thế giới Đấu trường La Mã của Italia, cũng là một phần trong công viên giải trí khá đắt tiền tại Macau, Trung Quốc. Tiếp đó là kim tự tháp kính Louvre được xây dựng theo yêu cầu của Tổng thống Pháp Francois Mitterrand vào năm 1983 này, cũng được bê sang tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Nhà thờ Ronchem của Pháp cũng được tái hiện tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Trung Quốc cũng không ngần ngại bề những pho tượng ngoài ở Chile với Bắc Kinh. Và đặc biệt là tượng nhân sư Giza ở Ai Cập cổ đại cũng được lấy về và chễm trệ đặt tại tỉnh Hà Bắc, dù có vẻ ngoài trông xấu xí hơn rất nhiều. Mới đó thôi đã thấy rằng trình độ sao chép của Trung Quốc quả là đạt trình độ thượng thừa. Cứ cái gì hot của nước bạn thì yên tâm để đó đã có Trung Quốc lo copy rồi.